Xin chào tất cả các em. Chúng ta đều phải viết những bài phân tích văn học. Nhưng chúng ta thường gặp phải một số vấn đề, đó là bài viết của chúng ta quá ngắn, bài viết của chúng ta không sâu sắc. Và có một số bạn thì còn chẳng biết viết như thế nào. Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết bài phân tích văn học vừa dài, vừa sâu sắc, lại rất dễ làm. Chúng ta biết các bài phân tích ấy có thể xoay quanh những vấn đề, ví dụ như là phân tích một đoạn thơ, một đoạn văn, phân tích một nhân vật, vân vân. Và để làm bài này thì chúng ta đầu tiên là phải lập dàn ý đã. Nếu không có dàn ý thì chúng ta sẽ không biết triển khai ý để viết cho dài và sâu sắc. Ở trên màn hình, chúng ta đang thấy một hệ thống dàn ý khái quát, mở bài giới thiệu vấn đề cần phân tích, thân bài triển khai lần lượt các ý, từ ý 1 cho đến hết, và kết bài là chúng ta kết luận chung nêu cảm nghĩ của mình mở bài thợ và kết bài thì chúng ta có thể tự sáng tạo tuy nhiên thì thân bài chúng ta sẽ chú ý ờ, cần làm theo một cái bố cục nhất định để chúng ta có được một bài viết dài hơn cụ thể ở đây chúng ta sẽ triển khai các ý nhỏ trong phần thân bài theo hướng sau thứ nhất là chúng ta phải nêu được các chi tiết hình ảnh câu thơ cần phân tích sau đấy thì chúng ta phải giải thích câu này thì thường là các bạn ờ, đã được thầy cô giáo ở trên lớp hướng dẫn với việc ờ, thầy cô giáo đã đi vào giảng giải từng từ ngữ hình ảnh ví dụ như là trong các câu thơ thì từ này có ý nghĩa gì cả câu ấy sử dụng biện pháp tu từ gì à, trong nhân vật thì à, các chi tiết này thể hiện à, đặc điểm gì về nhân vật thì chúng ta sẽ phải khi nêu ra xong phải giải thích phải nói rõ được à, các từ ngữ các ý quan trọng các biện pháp nghệ thuật được dùng trong đấy nếu mà làm được phần này thì có lẽ là chúng ta cũng đã làm cho bài văn của mình đã đảm bảo được một hệ thống điểm tương đối rồi tuy nhiên thì bây giờ muốn bài văn sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ phải đến bước tiếp theo là bình luận phần này thì nhiều các bạn bỏ thế nhưng nếu không bình không có sự so sánh liên hệ mở rộng ấy, thì chúng ta sẽ làm cho bài văn của chúng ta nó không có sự sáng tạo và đương nhiên cũng không được dài được cụ thể ở đây chúng ta sẽ đi vào bình luận các chi tiết hình ảnh câu thơ ấy xem là ừ, chi tiết ấy đúng hay là sai và đôi khi cũng có một số trường hợp như thế đấy ví dụ như là chúng ta phải phân tích um, một số những cái hình ảnh mà về nhân vật chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh ấy về nhân vật ấy ừ, được thể hiện cái nét tính cách gì về nhân vật đúng hay sai này tiếp chúng ta có thể là bình luận xem là vậy thì cái hình ảnh cái chi tiết ấy câu thơ ý nghĩa gì nó đóng vai trò gì trong bài thơ có thể mở rộng hơn nữa là đóng vai trò gì trong cái việc thể hiện cả phong cách tác giả nữa hoặc là nói đến nguyên nhân dẫn tới là tại sao tác giả lại cho rằng ờ, bởi vì nó xuất phát từ đâu có thể là từ phong cách tác giả hoặc là vì yếu tố ảnh hưởng tác động khác từ bài thơ về văn ấy và đặc biệt là luôn luôn phải có sự so sánh liên hệ với các chi tiết hình này, câu thơ câu văn khác nhé à, những phần này đương nhiên là dành cho các bạn học giỏi rồi nhưng nếu mà chúng ta ừ, tự ừ, ừ, nhớ được những cái bài mà chúng ta đã học trong chương trình chỉ liên hệ như thế thôi thì bài của chúng ta cũng đã sâu sắc rồi không cần phải lấy những bài ở ngoài do vậy thì ai cũng sẽ làm được phần so sánh liên hệ thôi các em cứ chịu khó đọc tham khảo các em sẽ cảm thấy phần này rất dễ dạ, Đây đây là hướng triển khai và theo hướng triển khai ấy thì chúng ta sẽ có dàn lý phần thân bài như sau ví dụ như là thân bài ở đây là có ba ý ý một chúng ta sẽ nêu các hình ảnh chi tiết cần phân tích sau đó thì đi vào giải thích các chi tiết hình ảnh ấy và bình luận cái số 2 và số 3 cũng tương tự như vậy như vậy rất dễ nhớ đúng không các em à, nó không quá là dài dòng như những phần ở trên lớp các thầy cô giáo đưa ra thế nhưng mà chúng ta cứ làm theo dàn như này thì đảm bảo là bài của chúng ta vẫn rất đầy đủ và hơn nữa thế thì bài của chúng ta lại hệ thống luôn logic nữa ví dụ như ở đây à, cô đang triển khai ý một trong phần dàn ý của đề. Phân tích nhân vật Tuấn Cao Ý một bao giờ cũng là Tuấn Cao là người tài hoa. Và để làm rõ ý một này thì cô đã nêu ra chi tiết Tuấn Cao nổi tiếng với viết chữ đẹp và viên quản mục muốn xin chữ Tuấn Cao. Ở đấy chúng ta phải đi vào giải thích một số những từ ngữ hình ảnh mang tính chất quan trọng. Ví dụ như là tài năng viết chữ đẹp là tài năng như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến phần C, bình luận đây chúng ta có thể đưa ra nhiều hướng bình luận cũng không nhất thiết theo cô giáo à, tuy nhiên hướng ờ, gợi ý chúng ta sẽ giải thích là huấn cao thể hiện là người ra sao có tài năng này huấn cao cũng mang vẻ đẹp đại diện cho tầng lớp nào ở trong xã hội khi mà được ừ, nói đến qua vẻ đẹp thư pháp và đặc biệt là chúng ta có thể so sánh tài năng này với nhiều tài năng khác của huấn cao cũng như là tài năng khác của những nhân vật nổi tiếng như thế là bài của chúng ta sẽ đảm bảo là sâu sắc rồi từ đấy thì chúng ta có thể áp dụng vào trong những bài khác trên lớp cô mong là chúng ta sẽ có được những bài văn và chúng ta thấy ưng ý đảm bảo được độ dài đảm bảo được sự sâu sắc có sự sáng tạo và các em sẽ không bao giờ phải băn khoăn về việc phải nhớ bao nhiêu ý phải biết bao nhiêu thứ ở trong một cái dàn ý của mình xin chào tất cả các em